Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản tiềm năng. Hôm nay à, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị à, một mảnh vườn tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thì à, mảnh vườn này với diện tích là 1,4 ha nằm trên đường lớn liên xã, xe ô tô tránh nhau. Vị trí rất là đẹp, giáp suối, đất triền, không dốc Dạ, đầy đủ tất cả các loại cây ăn trái thì à, sau đây à, Phước Sửu à, mời quý anh chị và các bạn mình cùng à, đi xem à, thực tế cái mảnh vườn ngày hôm nay nhé ở đây là tổng cộng là à, diện tích bao nhiêu vậy anh? 14.300 m2. 14.300 mét vuông anh hả? Đúng rồi. À. 14.300 mét vuông là nó tính ra khoảng là một mẫu tư ha. Ừ, mẫu tư 300 mét. Ở đây là có khoảng à, mấy à, à, trăm cây sầu riêng anh? hai trăm rưỡi cây hai trăm rưỡi cây một nửa là là là có thu rồi nè à, một nửa là có thu thu và ở đây á, là sầu riêng ở đây á, là đã là sầu riêng ghép hết toàn bộ rồi phải không à, không còn sáu chục ờ, khoảng chừng 60 cây sầu riêng hột 60 cây sầu riêng hột còn ừ. lại sầu riêng ghép ừ, khoảng coi như là cũng gần như là phun vườn tất cả là cây ăn trái nè gồm là sầu riêng nè bơ không ba tư bơ không ba tư bơ không ba tư được cái chừng hai mấy ba chục cây ờ, là là, là là là có thu hết rồi rồi rồi uh, chôm chôm mảng cầu à. sa chê vú sữa à, bưởi da xanh nhãn thái chuối mít thái mỗi vài cây dạ yeah. rồi ở đây là có những cái cây trắc đó à, là là tám cây chắc tám cây chắc ừ, tám là cây, cây, cây rừng nó, nó nó có có từ hồi xưa luôn phong anh đúng rồi nó hơn ba chục năm rồi hơn ba chục năm rồi gỗ trắc bây giờ thì rất là có giá phong anh ờ à, của mình á thì mặt tiền đường là tầm khoảng hơn 6 à, 60 m không? Mặt tiền đường lộ luôn, đường của nhà nước luôn không anh? Thì đường nhà nước đó. Đường nhà nước. Đường Còn ở đây thì nước. giáp suối, giáp suối luôn không? Cái suối này là mình giáp luôn. Giáp khoảng 100 m á. Ờ à, 100 m suối. Chà cái này mà sau này mà làm theo kiểu homestay thì rất đẹp, view rất là đẹp luôn phải không? Thì đây nè, nó cứ ờ, truyền truyền truyền truyền lại lại vậy nè. Dạ ờ, cũng truyền truyền lại chứ cũng không dốc lắm ha như Đâu vậy làm lắm không chỉ có mất hai sào dốc ở bên cái đầu cái nãy anh chỉ thôi dạ à chỉ vì là đất truyền đồi mà ờ, ờ, bằng hết thì đâu có được đúng rồi đất truyền mà truyền như trồng cây ăn trái phải không cây ăn trái trồng hết rồi à, cây ăn trái trồng hết rồi trồng mà lớn hết rồi à ở đây thì anh có trồng măng cục không anh không ở đây không có măng cục à không có măng cục chỉ có uh, sầu riêng bơ uh, chuối mít rồi này nọ đó dạ yeah. tất cả giữa hai cái hàng sầu uh, sầu riêng là có làm đường vô hết rồi nha là đường đường hai mét rưỡi đó à, đường này là để ờ, đường này là đường chính đường này đường chính à, còn à. à. giữa hai hàng sầu riêng có đường hai mét rưỡi đi hết nguyên vườn rồi à vậy hả à. đây cho đi thử đường hai mét rưỡi biết nè rồi là mỗi cái nói chung là khoảng hai hàng sầu riêng là có một con đường hai ba hàng có một con đường hai ba hàng là có một con đường hai dạ, mét mình, rưỡi à. mình, à. mình mình mình chạy vô mình thu uh, sầu riêng với lại chăm bón này nọ nhưng mà à, để đi vào hai mét rưỡi là xe gì đi đi anh xe cái này xe honda đi thôi ờ xe honda, xe honda đi thôi hả được xe cày nhỏ nhỏ cũng được ờ xe cày nhỏ đi được luôn được à đúng đấy, rồi đấy những cái con đường vậy là mình xe máy xới mấy đồ được là mình có thể đi được đường này được luôn của anh ha nói chung là xe rất là thuận tiện luôn xe cày đi được mà bự mà cái vườn của mình giáp ranh với vườn cà phê bên kia anh hả đúng rồi giáp à. vườn cà phê đó à, giáp ranh bên cà phê là của ông ta bên sầu riêng là của mình à rồi sầu riêng của mình Ồ vườn quy hoạch làm cũng sạch sẽ gọn gàng gàng quá ha À cũng chưa sạch lắm đâu tại vì đang mưa bữa giờ không có phát được cỏ Thì tất nhiên chỉ phát cỏ thôi chứ à. nó không có những cây rừng hay là cây này nọ phải không à, Nhìn à, cũng có. rất là gọn gàng Thì nó cứ ờ, theo hàng sầu riêng vậy đó trên đó dạ. con đường nữa kìa Rồi em Ở trên kia con đường nữa Ồ đánh lún đánh bờ rất là đẹp luôn rồi mình đi dạo xuống uh, hướng suối đi anh nói chung à. là nhìn qua nhìn lại là thấy sầu riêng không thôi dạ yeah. <laughs> cái này là mua vào là thu hoạch ngay luôn anh ha à, nhưng mà bây giờ ờ, cũng gần hết mùa rồi à, gần hết mùa ấy là bắt đầu khách hàng mua vào đợt tới là coi năm như là sau á năm Đúng. sau thì thu năm sau thì thu ừ. mỗi năm thì thu nó sẽ tăng hơn dạ tại vì, Bởi ờ, vì cái, cái số lượng số lượng ờ, sầu riêng ừ, nhỏ, nhỏ trồng là đang lớn lên phải không anh ừ. dạ ở đây thì ngoài trồng cây ra thì à, có chăn nuôi gì thêm được không anh đó trên đó nuôi gửi năm sáu chục con gà rồi thỏ này nọ trên đó à có thỏ nữa anh hà có cả thỏ nữa à đầy đủ luôn anh ha đất dưới này càng xuống dưới dưới này là nó càng vừa thỏi và cũng rất là đẹp ha đúng rồi nó không có bị khúc tầm nhìn đúng rồi nó cũng không có quá dốc suối này tính tướng ra tính ra là rất là rộng á chứ suối lớn mà suối lớn luôn rất là đẹp luôn đường này dạ. đường đường này là đường chính ờ, từ mặt tiền nhựa xuống nè đường này dạ. Ờ, đổ bê tông thì xe hơi xuống dưới tận ờ. Ồ, oh, nếu mà đổ bê tông hoặc là trải đá là coi như là xe hơi xuống uh, xe hơi xuống tận nơi hết luôn. À. Ồ, oh, đã đánh uh, đánh tali đầy đủ hết rồi anh ha. Đánh nhưng mà à. mình cũng thuộc dạng đánh nhẹ chứ đánh nhiều à. quá thì nó lại hư cái mảnh vườn. Đúng rồi. Đánh là nó sẽ bị bị hư vườn hoặc Đúng là rồi. nó trôi đất vong anh. Nếu mà đánh là mình phải có biết cách là mình mà trồng những loại cây gì để giữ đất ha. À. Cái này là anh phải trồng một số loại cây gì vậy? Ờ, nó giữ lại đất chứ không nó trôi đất à cái này hả dạ à, cái này thì mới vừa làm xong là mưa xuống à, thật ra cái hả? mặt ở trên là lớp đất bột à. à chứ còn ở dưới nó là cái đất nguyên thủy rồi. à, nó đất không có trôi đâu thôi. À, đúng rồi cái đất ừ. nguyên thủy là không bao giờ trôi wow suối cực kỳ đẹp luôn wow suối này suối lớn luôn ha suối Đó. này là nó chảy ra cái thủy điện khi nãy là sao anh à, cái thủy điện khi nãy nó chảy xuống dưới này à thủy điện khi nãy là được chảy xuống dưới này ờ Dạ. rồi cái này nó thủy điện đó là thủy điện gì anh thủy điện bảo lộc á à thủy điện bảo lộc ở đây thì cách bảo lộc tầm khoảng à, hai chục cây số anh ha hai chục cây số ở đây là thuộc à, à, thôn 8 của à, Hòa Nam Di Linh Hòa Nam Di Linh ô nó giáp bên Bảo Lâm Bảo Lâm nè Bảo Lâm à, viện nè à bên này là Bảo Lâm đúng rồi bên này là Di Linh đúng rồi à cái chỗ khai báo y tế nãy là cái ranh giới giữa Bảo Lâm với Hòa Nam đó à, với, với Di Linh đó ờ à. dạ thấy không nhìn thấy cái đất nguyên thủy không ờ đúng rồi đất à. này thì không bao giờ trôi anh ha đó, còn cái ở trên là dẫn qua là do mà cái đất bột nó kéo xuống dạ à, cái đất nguyên thủy nè dạ ở đây thì à, sổ sách như thế nào anh hả ờ, sổ hồng chính chủ đó sổ hồng riêng đó sổ hồng riêng là đã công nhận đầy đủ hết luôn như vậy luôn hả đúng rồi dạ vậy là thôi khỏi khỏi phần phải làm trích lục phải làm gì hết đầy đủ sổ sách hết ha sổ sách đầy đủ mà có sẵn luôn à. đây thì máy tưới thì mình để đây à máy tưới ừ. rồi anh à, cái này là nước à, nước à, dán giống như là có hồ của anh để anh dự trữ nước à à không cái đó là của anh ta rồi à ờ, cái bên này lật qua của mình nè bên đó lật qua của anh ta à, nè. cái hồ nước của người ta rồi đúng rồi dạ ờ... rồi anh lấy nước là anh lấy nước xuống dạ. từ xào sông này luôn từ suối nè từ suối, suối này luôn ừ. wow nó suối nhưng mà cực kỳ lớn luôn suối này là suối lớn luôn á nay mua đá người ta sợ à, mưa bão lũ à, nước nó như thế nào thì mưa bão lũ nước nó vậy thôi đó dạ à. có cao lên nữa đất không, mình cũng không có sợ ha không cao đây là mùa chính vô mùa mưa bão nó nhiều đó đó dạ bên kia là cây ăn trái là của người ta phong anh hả bên kia là cây ăn trái là của à, vườn người ta vườn sầu riêng của người ta nhưng mà dạ. cái vườn đó thì lại không có mặt tiền đường nhựa mà cũng không có đường xe hơi nữa ồ vậy hả đúng rồi ờ à, nếu mà sau này mình mua vào là coi như là mình mua được luôn mảnh đó là quá tuyệt vời ha mua mảnh đó hả à, mảnh đó đâu có gì đâu mảnh đó nó đâu có suối xiết gì đâu à. nhìn đi cái phần mà sầu riêng lật qua bên này là một chủ à. còn cái phần mà xanh xanh cỏ cỏ mà bơ chuối này nọ đó à, lật à. bên kia là lại một chủ nữa ấy là mình mua à, ai mà mua vườn này mà vườn đó bán luôn thì mình thu luôn nữa nè ừ rất là đẹp luôn thì đó thì cái à, cái từ cái máy bờ suối là từ cái máy chạy ra tuấn kia kìa dạ coi như là đây là, là à, đi lên à, hướng bên kia đánh à, ta ly đầy đủ hết luôn ha à có tre trúc nữa nó giữ đất nó cũng đỡ bên này là ha. bên này không lo rồi bên này có nguyên dàn uh, ờ, lô tre này nó giữ sao sao anh không trồng thêm ờ, dọc luôn cái kia cho nó đỡ anh à cái đó hả cái đó sau này là là là ờ, dự tính là sửa lại rồi thì làm bậc thang xuống dưới suối à đúng rồi làm bậc thang xuống suối anh ha tại vì nó chỉ có hai hai ba chục mét chỗ đó thôi dạ đúng rồi chỗ đó để còn làm tới làm lui nữa à, làm tới làm lui nữa còn Trời. bên này thì yên tâm rồi bên này quá yên tâm rồi bên này là không bao giờ trôi đất luôn bên này là có những cái cây rừng lớn mà nó rủ ra suối dưới á dạ đúng rồi những cái cây rừng này là không bao giờ là à, hạn chế trôi đất của mình phải không ừ. ở đây à, thuộc là dạng là đất đỏ anh ha pha cát hay sao anh Đấy, đất đỏ nè à, pha à, cát nhẹ thôi chứ không nhiều pha lắm. cát nhẹ thôi ha bởi vì pha cát ờ, nhiều quá là nó giống như đất lộc thành hơi xám xám á đúng rồi đất này rất là tốt nó mà <laughs> cực kỳ tốt luôn trồng cây đây, đây là ranh giới của mình nha dạ à, cây mít à này. đây là cây, cây mít đây là ranh à, giới của với mình lại đây. nhìn hai cái phần đất là thấy khác nhau hả ờ, à, thấy khác đất cái cách làm khác nhau ừ. thì từ dạ. đây ra tới kia khoảng chắc hơn trăm mét à hơn 100 mét ra nè đúng rồi thì cứ đoán thì biết hả dạ tại vì ờ, mình không có đo nhưng mà mình ờ, tưới vườn kéo ống mình cũng biết dạ với lại nó nó dài hơn cái mặt tiền mà mặt tiền nó 68 rồi đúng rồi như kia nhìn xuống view rất là đẹp luôn view suối